to get, away, from the Babylon. get away, get away. Get away. sóng to lắm mọi người sóng cao ờ, khoảng ờ, hơn mét rưỡi hơn mét tám hiện tại anh em mình đã tới cái điểm thứ nhất rồi nha mọi người chuẩn bị xuống lặng. người anh đầu tiên ờ, trong team bắn cá đã về hình như trên lưng là có thành quả nha các bạn à, có cá bè thì vậy bắn con ờ, gì á đánh nhau nè còn nốt mấy con móc con nốt đi nào Ôi dồi ôi, nhiều thế Ôi nhiều thế Đấy, đủ một bữa đấy hả? Ở chỗ nào đấy? Ở kia bán 300 một cân đấy Đấy, này, này, này, nó sống này Bán lại đi Lên được không? Không, hai con đó để dành tối ăn đúng rồi con à, này là rước ghe này đây nè đi hướng này cũng đẹp rồi đây yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? well then baby I've a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay Trời có cái bọng nó chiêu quá vậy trời <laughs> Lựa hay vậy có cái bọng nữa Cắm đâu Anh cắm bên bãi đá đẹp Hồi nãy anh cắm bên bãi đá đó rồi Đẹp lắm ừ, Để bàn ngay bãi đá luôn kìa Đâu trên mà Mình cắm qua mấy cái rễ được rồi like nothing I've found My mind opened. Oh, mấy cá bè nhỏ mấy cá bè con á cá bè con á ê dẫm nó bây giờ à, <laughs> cá, cá, cá, cá chim với cá bè rồi á, không gì dạ không là ốc ờ, hồi chiều mình bắt được nha mới luộc lên bằng ờ, cái bếp luôn của mình luôn Música Thank you. if that's what câu của mấy con cá không đứt sao ơi đây dao người ta mới mua chưa xài nữa mà nó không đứt kỳ vậy đang quay campuchia mà lúc nữa không phải nhúng hết thôi đi nhúng rửa vậy anh không nhúng không ngon mất ngọt không ăn gì được mà. mà ăn gì đâu sao đâu rồi ăn luôn cái mực luôn á ăn gì chút nữa gì dạ ủa thầy thầy dạ. nghĩ với cái đồ hình này dạ. có ai được ăn nhiều cái miếng mực này không trừ khi dạ. có ai hút cái dĩa mực đó Các đẹp nhà Tân, các cho, cho, xa nha, mọi một cái ánh mắt đều nhìn vào đó đó. Mình phải lên đây. Có thành viên kết nạp nữa, đéo có gì đâu ăn. Cá câu, mực câu, à mực à, mực xiên hả? Cá câu. Tình cảm và ống cúng đi. Đủ bày ra quá lộn chứ. Cô bò thì xinh nha. Vời. Quá dữ, quá dữ. Nước chín trường Rồi cảm ơn thiệp cho anh Hiệp chàng có tay mọi người ơi Ê, ê, lò lòng đất, lò lòng đất, cái bạn cái lại, lò lòng đất, ừ đúng rồi, đúng rồi. Nếu yeah. anh em có thể đi ra câu thêm con nữa thì ok. À, vô luôn, vô. Nè bà. Con một số số mà bác sợ sao may mắn. Ủa nhưng mà sao nó chưa chọn lon nó đi rồi chưa chưa bắt vậy anh Chú không năng à yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't get it, này uống từ trên đảo cho lớn trên thuyền luôn <laughs> quẩn á mỗi người quẩn không ai không ai gần nhau dạ rồi